anh anh đến với em vì điều gì thì <laughs> vì nhà em mặt phố bố làm to mẹ bán phở bò mai này cưới hỏi kiểu gì chẳng cho đôi đồng hmm. anh thực dụng thế thô nhưng thật em à tưởng anh yêu em vì em xinh đẹp mỹ miều thịt thơm ngọt nước dáng kiều của em công nhận là nhìn cũng ngon nhưng vài năm nữa thì cũng héo mòn thôi em thịt thơm thì cũng thành ôi hết còn cơ ngơi ra thế nhà em thì anh có thể <laughs> bấu víu được ừ. sao anh không tự lực cánh sinh mà lại thích sống kiếp sống tầm người đi bộ bằng hai chân thì làm sao nhanh bằng đi nhờ xe máy